Mời bạn Nam Mời bạn nữ Rồi, chúng ta bắt đầu uh, giới thiệu về mình Rồi, mời em Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả Em là Nhung, à, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ Em làm công việc gì? Dạ, em làm editor ạ Cụ thể là làm gì em? Dạ, viết bài cho trang web ạ à mời bạn nam Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào ờ, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Mình à, có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về à, cái đường tình duyên của mình ha. Dạ dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình đó chị thế lý do tại sao chia tay ha à, em với anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á à, bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh bố mẹ ảnh coi ạ à, vậy bản thân gia đình của em thì có có có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không dạ không chị bạn trai gia đình có coi tuổi ừ. gì không dạ cũng có một xíu xíu chị ơi những tuổi không hợp với em thì một vài tuổi như là thí dụ từ 91, 92 và 94 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi Trời ơi, 91 chín hai ở giữa chín tư nó không hợp mà hơn sao có lọt lọt chín ba chín giữa đỡ may gì? quá đọc một chín hai chín ba chín tư là xong luôn rồi <laughs> mình có điểm mạnh điểm yếu gì không bạn trai điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ hòa đồng và ừ. thích tham gia các ờ, phong trào như ca nhạc ờ, thể thao còn về nhược điểm thì trong rất là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút rồi thôi bây giờ mình hát một bài đi cho nó xôm lên đi ha em ha bạn trai là điểm mạnh là ca hát sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen có những lúc đôi ta giận hơn thầm trách nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào bạn nam hát rất ấm chị rất là ấm ấm áp. rung xử lý rất là hay rất là ngọt ngào hát như ca sĩ chuyên nghiệp à, hay quá tò mò không em dạ có chị tò mò ha vậy em em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào chắc là điềm tĩnh rồi à, giọng nó thì ấm áp nhìn có vẻ trứng chạc các chị có hình dung ra cái vóc dáng ảnh sao không chắc là không chắc cũng cao cao nghe giọng hát còn biết cao luôn hả trời hay vậy Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì à, mình biết nấu ăn đó chị Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều ừ. Điểm yếu thì em hơi à, rụt rè trước đám đông Với lại em rất sợ ma chị Kiểu như là em ở nhà với anh chị em mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn Chứ em không ở nhà mình chị Trời đất ơi, vậy em em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao khoảng à, mét bảy trở lên Tại vì em mét sáu hai rồi Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao một mét bảy ba chị ơi được, dạ. rồi gì nữa em? À, đừng có gầy quá chị, nhìn không có men Nặng nhiêu ký? Em 65 ký chị Hơi gầy Hơi chị. gầy dạ. Nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ Em là làm nấu ăn ngon nè, làm bánh ngon nữa dạ. Chứ để mập mập sao dám ăn Em quen ai em vụ mèo tốt lắm chị <laughs> Vậy là được luôn đúng không? Dạ Rồi, gì nữa? Không có hút thuốc, không có cờ bạc Rượu bia thì được, tại vì giao tiếp á chị hiểu gia đình một tí và không có chi ly trong chuyện tiền nong á chị em à, có à, nhậu nhẹt không em à, do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chị hút thuốc dạ không ạ chi ly dạ cũng không chị ơi dạ, anh ơi cho em hỏi xíu anh có ghen không anh trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu mà nếu mà không có một chút nào ghen thì là những người vô tâm em ơi dạ em ghen lắm anh ơi à dạ ghen lắm là ghen sao ghen cỡ nào ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến đó chị à. tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn đó chị đôi khi ảnh đưa điện thoại em canh xóa hết tin nhắn đó chị nên em cũng ghen nữa em nghi ngờ vậy thì ờ, chỉ ảnh để chị chỉ cho chị xóa cái nào nguy hiểm thôi mấy cái bình thường phải để vào nhiều mấy người không xóa mà xóa sạch là đang nghi đúng dạ rồi dạ đúng rồi chị em tính con nít nữa chị ghen nhiều ủa vậy luôn hả dạ có em nghi lắm đó chị bạn trai bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không dạ không chị ơi thực ra là những người ghen họ có quan tâm yêu thương mình họ mới ghen chứ mỗi ngày thì gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em em chịu không cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì vàng đâu có sợ lửa đâu chị ồ oh, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà <laughs> có cái gì không thích ở người bạn trai không bạn trai à, đừng có đen quá cũng đừng trắng quá trắng nhìn công tử lắm chị sao khó vậy đen cũng được trắng cũng không được nữa vậy là muốn làm sao vừa vừa á chị chị coi được mà em được ừ, nhiêu đó thôi nha dạ nghe cụ nói chị? gì không thế mà chị thấy được là bên đó thấy được em đặt hết niềm tin vào chị đấy thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi so với truyền hình này hôm nay là thực tế chị sinh nhân nhiều ồ ờ, oh, được ha cũng đẹp trai không cái này đâu có ốm đi đâu này là vừa người đó khỏe không dạ trời ơi sao lỏng mỏng vậy dạ cũng hít đó từ 50 cái chị 50 cái dạ. cô bên này cô rất là dễ thương dạ em Giờ... cảm nhận được cái điều đó ừ, em là kỹ sư xây dựng dạ à, nãy nói ở dưới uh, bình dương bên đây bạn gái ở uh, sài gòn vậy uh, mình hẹn hò nhau sao thời gian là do mình đấy chị ơi mà em là đi theo công trình hay là Đó dạ, dạ, sao là công công ty của em làm cố định một chỗ vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì ờ, bạn gái phải về bình dương ở hả cái đó cũng không hẳn vậy chứ sao không lẽ chồng nơi vợ nơi ừ, cái đó có sao đâu sếp em đi làm vẫn ngày bảy chục cây đi đi về về có sao đâu à? vậy ai đi dạ ý là ý em nói là mình vẫn có thể đi được mà em em đi dạ. có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không mẫu người cái chuẩn người mình về tìm... về về ngoại hình thì thì bạn có thể là xinh xắn mà em nghĩ bạn kia là vậy vì em nghe cái giọng đó cảm nhận cái điều đó hay ha bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương còn đôi khi trái tim nó mất bảo chưa à. dạ, đôi khi mình không thể dùng à, ánh mắt mà mình phải dùng lý trí và trái tim đôi khi có thể cảm nhận được cái điều đó lành quá rồi hơn là hồi nãy khen tôi đó nha được lắm em ơi cao đẹp trai nói chuyện dễ thương rồi bây giờ à, em có à, không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi ờ, người phụ nữ đó lộn thuộc mà gì em nữa? nghĩ chắc bạn thì không rồi em cảm nhận được đó cặp này hay lắm anh ơi nghe giọng ha. không mà là, là đoán ha. được hết rồi à, chào em anh à, kia anh hơi lanh chút xíu một người đàn ông à, giỏi như vậy à, làm xây dựng như vậy đi rất là nhiều xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào thôi anh chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề không lo đúng không dạ không em thích con trai hơn gái em thích con trai rồi hỏi anh hỏi đơn giản vậy thôi cô gái thích con trai em thích con trai hơn gái thì bé là con của mình thôi ừ. dạ. cũng đơn giản luôn dạ rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em có đi ờ, theo ờ, có ai đi theo em không dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ dạ em chào chương trình ạ rồi chào em à, em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào dạ em thấy bạn bên này thì cũng đẹp trai hơi khéo miệng một tí dễ thương nữa bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái cho hai bạn quyết định hả cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó dạ rồi hôm nay bạn trai đi với ai em có đi với chú rồi xin chào chú à chào chú À, thưa à, Quyền linh và chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, à, thấy cũng đồng lòng nên tôi rất ủng hộ với chương trình <laughs> Cảm ơn à, chú nhiều. Em chào chú đi, à, nói Con hỏi chú, chú hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú. Thì bà cao với à, con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với cháu hai hai là người chất phát hiện này làm ăn có trách nhiệm cũng vừa có trách nhiệm với gia đình dạ tại vì gia đình con giữa bình dương cũng nhiều có dịp để con ghé chơi dạ rồi bây giờ kéo màn đi cho hai bạn gặp mặt chào em em chào anh ừ, anh có món quà dành tặng cho dạ em cảm ơn trước tiên là hai người à, xác nhận lại có cái cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không có đúng không dạ em nghĩ là mình đúng em cũng nghĩ đúng chị hay quá dạ anh ơi à, cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á anh ở xa vậy nếu mà quen thì có có khó khăn trong đi lại không anh thì quan trọng là là mình muốn cái nơi đó mình đến thì ắt cho mình cho thu xếp thời gian thôi À, anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng anh nghe chuyện ma thì nhiều Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi dạy cũng giống giống nhau đấy <laughs> thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây anh cũng rất lấy làm vui và anh nghĩ đó là định mệnh đấy em nghĩ vậy không dạ đúng rồi nếu mà được thì anh sẽ trân trọng à, bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện à, cưới hỏi đi bạn khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó ừ, đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu em thì sao thì em cũng tầm một năm nữa anh một năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi ạ vậy dạ, là có vẻ mình đồng quan điểm đấy dạ tại thì chúng ta trả thuộc với nhau thôi dạ hết thời gian nào hãy để tay vào nút bấm cảm nhận nhé đây hãy suy nghĩ thật kỹ xem uh, trái tim của mình có thổn thức chưa có đang rung động với đối phương hay không và quyết định rất nhiều người đang theo dõi các bạn. một hai ba Hết thời gian. Nắm tay với bạn, rất đẹp đôi. Hôn nhau đầu tiên. Dạ. Nắm tay nhau chưa? Dạ rồi. Hôn nhau đi bạn. Được không? Dạ được Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng Các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn Anh Linh kêu hôn nhau, cô nói dạ thôi mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ Cảm ơn Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi